Kính thưa quý Phật tử và các bạn, tâm Bồ Đề rất quan trọng đối với người đệ tử Phật. Trên lộ trình tu học Phật Pháp, nếu thiếu tâm Bồ Đề, người hành giả không thể tu thành Phật được. Để việc phát tâm Bồ Đề được chân thật và lợi ích, Chùa Ba Vàng xin khuyến thỉnh quý Phật tử và các bạn tu tập chương trình Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Qua sự tu tập này, quý Phật tử và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về công hạnh Bồ Đề của chư Phật, chư Bồ Tát. Từ đó, dũng bánh phát tâm nguyện Bồ Đề tinh tấn thực hành công hạnh Bồ Đề cho đến ngày thành tựu vô thượng Bồ Đề. Chương trình tu tập diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm nhâm dần, tức ngày 14 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022. Hôm nay, ngày 18 tháng 6 năm nhâm dần, tức ngày 16 tháng 7 năm 2022, là thời khóa tụng kinh trong chương trình tu khuyến phát tâm Bồ Đề. Giờ này đã chuẩn bị đến thời gian diễn ra thời khóa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 là tâm đại bi vì cầu Phật quả chẳng tiếc thân mạng. Vì hóa độ chúng sinh trong khắp cát cõi mà dẫn thân, dâng hiến cả mẫu thịt của mình. Nếu làm các việc thiện mà không hồi hướng công đức ấy đến quả vị Bồ Đề, thì công đức làm các việc thiện ấy sẽ dẫn chúng sinh trong luân hồi sinh tử. Nếu tu Phật mà không phát được đại nguyện Bồ Đề, thì không thể tu hành chứng thành Phật quả. Duyên nay, ngày 18 tháng 6 năm nhâm dần, Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, đối trước mười phương thường trụ tam bảo, dâng nén tâm hương trí thành phát nguyện tu tập theo chương trình khuyến phát Bồ Đề Tâm, đảnh lễ hành nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật,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 phương ờ, tiện phương ờ, ba đời ơi à, hết à, thảy thương ba đời à, hết à, thầy à, chư bồ tát chi tâm đành nhớ. nghĩa chân đức thế tôn đồng an tọa tụng kinh ngài kính phán tâm bồ đề đại chúng lại có bốn thấy đủ chuyện dạy cho người khác vốn là không dùng đạo thấp để truyền đạo cao của người khác không dùng tâm thoái để truyền tâm bồ đề của người khác không dùng tu phước để truyền định tuệ của người khác đầy đủ tâm tuệ lại có bốn việc một là nguyện vãng sinh trong ấy hoặc thấy người khác thọ khổ xem như mình thọ khổ sinh tâm từ bi phá trừ sự khổ ấy hay là sinh trong địa ngục thấy người thọ khổ xem như mình thọ khổ cũng sinh tâm tư phá trừ các khổ ấy ba là sinh trong ngã quỳ thấy chúng sinh thọ khổ như mình tự thọ cũng sinh tâm từ bi phá trừ mọi khổ ấy bốn là sinh trong súc sinh hoặc thấy thọ khổ như thân mình thọ khổ cũng sinh tâm từ bi đoạn trừ sự khổ ấy tâm từ đầy đủ lại có ba bậc là thường chúng hạ bậc thượng lại có bốn việc một là quán sinh từ khổ hay là tu tâm từ bi không có bắt đầu hay chấm dứt ba là tâm tánh mạnh mẽ bốn là được tâm trí tuệ tôn giả ưu ba ly và đại chúng nghe phật giảng nói xong liền hoan hỉ đảnh lễ đi nhiều quanh phật rồi lui nhà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 loài đồng đưa như biển